Hello，各位，我而家咧喺韓國嘅一個超級市場，呢、一個小個市場咧係超級出名嘅，喺 K Town 啊嗰啲都有嘅。但係我而家身處喺 Irvine 啦，因為頭先就去咗個 mall 嗰度啦，跟住咧就誒係啊帶你哋去睇下啦。哇，好光猛啊！哇，呢間哇有埋即係呢一個化妝品嗰啲㗎，好大喎、呢、個真係。 因為平時去開嗰啲誒超級市場咧，即係可能大華九九啊嗰啲咧都冇啊，有化妝嗰啲，同埋呢個好似一個藥房，即係係咯嗰啲地方。睇下先。啊，同埋今日咧，今晚係平安夜啊，聽講會好忙嘅，但係其實都 OK 喎。可能誒而家係夜晚，誒其實唔係話好夜，但係個天已經黑咗咯。依家係五點二十五分。 同埋等我影下我先。其實咧，我而家咧仲誒未好得晒嘅，所以我把聲咧仲有啲誒、呃有啲沙沙地啦。Irvine 距離我屋企就有啲遠啦，所以今日買餸就唔會話買即係呢一啲菜啊嗰啲嘢咯，就會誒係咯買下啲韓國嗰啲麵。 哇！呢、個姑姑好啦，我哋去翻呢一邊先。同埋話有得試食嘅，其實而家有少少肚喎，等下睇下試食下先，喺邊度咧？要揾下先。呢度全部真係韓國字咯，全部寫住。 我仲未食晚餐啊！我呢度有壽司喎、哇都好吸引喎、好嘢，試食啊！試食啊，好好開心。哦，呢、個係哇有皮，哦 OK。我呢、個係啊餃子，thank you。哇，睇下先， 行埋一邊先。Hello，大家，我而家收好部機啦。啊，同埋咧，我今日買咗呢條頸巾咯，好靚啊！呢條頸巾，同埋有啲凍啊，可能加上我有病啦、我個電話喺嗰度，make sure 攞翻台呢邊。好啦，試下味先。 好味喎！饮埋个汤先，平时唔饮啊，但好肚饿而家。嗯，个汤都好味。咩啊？其实咧，我唔知道买唔买好咯，因为咧诶系雪藏嘅，应该 OK 嘅，可以挨到翻屋企嘅，咁我就买一包先，好好味啊！因为咧， 我都好中意咧撈落啲面度咧，即係可能誒誒食一個嘅誒、湯面咧，就落啲餃子啊嗰啲咁樣咯，跟住都唔錯，係咯。平時我都喺 Trader Joe's 嗰度買嘅豬肉啦，同埋 veggies 嘅，其實我食得出咯。睇下呢邊係咩嚟先？雪條唔買得嘞。哇！呢啲係韓國嘅飲品咯。哇！呢、個日本嘅喎呢個， 點會喺度出現嘅？係咯，健康人參，唔飲呢啲啦，健康人參。我度會喎，健康喎，其實。誒係咯，都係唔好啦。平時唔飲開飲水，所以其實水最健康。我勁想睇韓國嗰啲麵咯。 哇！呢度原來唔係得韓國嘢咯，李錦記嗰啲都喺度咯。蠔油啊，豉油啊。哦，喂呢、個韓國醬喎、呢度有得賣喎。呢個好出名㗎，我記得係紅色呢啲盒咧，好似睇下呢啲咁樣咯，好出名㗎咯，但我唔識整啊。呢間大過 K Town 嗰間好多。 我記得我買嗰個辣麵咧，喺 K Town 嗰間買嘅，之前做過 Noodle Challenge。 嗱，前面就係油，就唔係油。呢啲係嗰啲係咪湯包嗰啲啊？睇下先。哇！佢哋嗰啲韓國嗰啲呢，即係雞湯啊、牛肉湯呢，好好味㗎。等我買嚟試下先。我、哦、呢、呢個 kimchi，跟住誒誒呢個係齋嚟嘅。 睇下先。呢個都好吸引啦，呢個係牛嚟嘅。哦，seaweed 喎，可能 seaweed 啦。我好中意飲紫菜湯，韓國嗰啲紫菜湯好好味咯。睇下先，但係睇下點樣煮先。哦，rice soup，哦可以，其實可以係咯，自己撈飯。我好中意食湯飯嘅。誒，應該 OK 嘅。好啦，睇下有下期先。二零一八年，好。 我都買盒。誒、呃、咖喱先，因為可以用嚟撈飯，麻婆豆腐啊。嗯，可能買啲韓國哦，呢、這個 mayo，其實少少辣都 OK 嘅，因為我可以可能溝多啲水啊嗰啲咁樣咯。呢、這個啲牛嘅骨湯啊，應該同埋有啲菜嘅。 嚇，其實我唔係好食牛嘅，但係如果係即係湯啊嗰啲都 OK 嘅，間唔中食下啦，又未去到戒嘅。好啦，睇下先。我呢度係賣咩㗎？唔知賣咩？有棵聖誕樹。睇下呢度先，零食啊！紫菜，紫菜買嚟食下都好喎。 哇！呢度全部都係紫菜啊！啊，呢度有啲啊，呢啲係乾咗，即係用嚟整湯嗰啲嘅。但係呢邊就係應該整飯嗰啲啦。誒，壽司有意思。係咯，啱啱買咗個包。呢個咖喱喎，哇！辛辣麵啊，有飯同埋咖喱。 要問佢先有咯，佢唔會擺定出嚟，都幾好嘅，新鮮同埋即係熱啲咯，好肚餓啊！應該係 mayo 嘅呢個，哇，好正咁啊，好香啊！Thank you。哦，Do you have a spoon？哦，哎呀，好肚餓，好香啊！ 哦，好味喎，唔係太辣，因為呢個應該係 mayo，見佢係橙色，哇，好味啊！哇，好好味啊！肚餓嘅朋友咧，可以咧入嚟試食咯，真係好似 Costco 嗰啲咁啊，咁你可以試食咯。平時嗰啲 Chinese market 都冇喎。嗯。 我而家醒起啦，之前 K Town 咧有得試食紫菜咯，都即係同一個同一間超級市場，好味啊！超好味啊！哇，唔記得咗添，佢想頸筋，唔好食到，咁改咗白色咯，唔使食晚飯啊今晚。佢話係 mix 呢一個超辣同埋。 mile 咯，我頭先咧就買咗呢兩盒啦，我都係再要多個啦，因為真係好肚餓，好好咯佢誒成日喺大華九九都斷市咯，我嗰邊嗰間誒係咯得翻誒可能係誒、呃、杯麵裝嘅咯，但係我中意煮嗰啲多啲咯。好啦，哎呀好重喎，睇下有冇誒。呃 Noodle Challenge 嗰隻先四倍嗰個，因為咧我之前上網買個包咧就碎咗咯，所以希望呢一度會有啦。我呢個我有聽過啊，三養呢個啊，呢個係我呢個辣到不得了嗰個喎，有啊呢度，但係唔知有冇四倍嗰個咧？ 呢啲係已經整好咗嘅湯咯。哇！佢有我最中意嘅 我要買呢、個，呢、個係紫菜湯啊！韓國嗰啲紫菜湯超級好味咯，係啲韓國嘅葉菜。等我睇下有冇誒嗰啲魚仔先，因為平時咧去開嗰啲啊，啊呢、個，哎呀！但係我諗一諗下， 可能太長途喎，哎呀，都係唔買啦，我驚會變壞啊！哇！呢、個好似好正咁喎，其實我照買啦，呢、個真係超正。咁我買埋嗰個啦，買埋呢、個。其實係咪魚仔啊？ 該係啊。哎呀，買埋呢個先。有蟹柳。我呢間嘢我就嚟行完啦，真係好大。哦，佢有包賣喎。等我擺埋呢架車喺側邊先，跟住我睇下。 其實咧，肚餓嘅時候咧，去行超級市場唔係一件好事。哇！呢啲好精緻。可能買過嚟食都好喎、呢件事啊，呢、個好得意，好似個牛奶樽嗰啲咁樣。呢、個係腸仔包咯，我買兩個先，係咁樣嘅。 攞張紙啦，跟住鋪啦。香港好似唔係咁噶，我記得係冇張紙噶咯。好啦，而家咧我就俾緊錢啦，原來係即係分開俾錢嘅，即係佢哋係誒即係自己呢度俾錢啦，跟住超級市場原來係另外嘅，跟住我就叫佢幫我誒整亂個包包佢，因為我而家想食擺低架車喺嗰度先都係，因為方便啲可以咁樣影俾你睇下。哇！呢、個洋葱會唔會想食咧？ 哇！呢、個粟米喎、好吸引喎、其實我中意食粟米嗰啲嘢嘅。買包嚟試下先，買兩包先啊，因為我知道我會後悔。嗯先，哦呢、個好熟面口啊！呢、個係芝士嗰、個，呢樣之前咧喺 YouTube 好興噶，我有啲印象，超大眼咯係。 哇！呢、個有少少恐怖啊！問咗佢賣晒啊，平時會擺喺呢度嘅，不過都 make sense 喎，因為呢個係同我個牌子咯。跟住我都問咗佢啦，佢有誒、呃洗手間咯，所以就誒依家就去洗手間先。 如果喺美國嗰啲誒即係 Target 啊嗰啲都會有洗手間嘅，誒、但係就誒、大環九九我印象中好似係冇個咯，誒同埋香港都唔使講啦，係冇洗手間供應嘅，除非真係好大型嗰啲咯，同埋誒應該大型嘅大環九九我估應該有嘅，跟住就係啦，而家咧就去俾錢，我而家影下我買咗啲咩先，爭啲唔記得。 就係呢一個嘅湯係 seaweed 嘅 soup，可以叮翻熱佢啦。然後我個電話擺咗喺度，驚唔唔記得咗。跟住兩個包啦，頭先，然後啦就有呢一個啦，就係誒係平時喺韓國咧嗰啲餐廳會食到嗰啲拌菜啦，呢個亦都係拌菜啦。之後啦就係呢一個辛辣麵啦，成盒啦，又係拌菜啦，魚仔。 兩包粟米，之後一包紫菜。韓國嗰啲紫菜都好好味咯，即係要呢個咁樣嘅喎。試食頭先嗰啲餃子，用嚟煮麵食。然後就係呢個紫菜湯，呢、一個就未整嘅，可以即係等耐啲都可以嘅。然後咖喱個係特辣嘅，一另外嗰個就係 mild 咯，咁樣溝埋佢嚟食。到最後啦。 就係呢一個，亦都係同一個紫菜湯。啱啱原來留咗呢一個啊，因為呢個都係黃色咧，收埋咗咯。跟住就係咁多啦。去嘅途中咧，見到呢個咯，呢、個超好用啊！我要買。睇下仲有啲咩先。韓國嗰啲面膜咧，我有啲會敏感㗎，但係呢個就唔會咯。呢、個係保濕嘅。 係咯，應該淨係買呢、個， 買一盒先。你初咪話買面膜嘅，點知咧佢買二送一咯，跟住好抵咯，跟住誒、呃就係呢、個我頭先講嗰個啦。跟住咧，佢好好人喎，因為我都我用過呢個知道好用啦，所以我知道佢呢個牌子都會好正嘅。跟住佢話呢個係再黃金版嗰啲咁樣咯，所以就誒佢、應該唔同價錢嘅，呢、個好似五十蚊咯，我記得。跟住呢個平啲嘅， 佢就可以做到咯。咁我有三盒咯，我買咗兩盒呢、個，然後就一盒呢一個咯。呢、個送㗎，等我講咗呢個先。呢、個呢，哎呀，我之前用過㗎。我咧應該係啱啱開始拍片嘅時候啦，應該係誒用過呢個牌子啦，韓國牌子嚟嘅。呢一個係佢哋嘅 BB cream 咯，因為我 Clé de Peau 嗰支 foundation 咧真係用晒啦， 所以咧誒、我就誒、其實我仲有其他 foundation 嘅，但係我都誒、想可能用下 BB cream 啊或者 CC cream 啊嗰啲，好似感覺咧。會好似冇咁傷皮膚。呢個回購嚟嘅，已經用晒一支㗎啦。跟住就係、誒、第一隻色嘅啫，係 BB cream 嚟嘅，成日講咗 CC cream。跟住呢一個上邊咧有個 concealer 嘅，哦跌咗添，旅行裝嚟嘅。之後咧就誒、 好好人，我係咯，唔知佢哋係咪今日優惠定點樣啦？佢就話會送呢一個防曬啦，呢、個價值三十五蚊嘅。呢一度係張單，其實我分開兩次買咯，因為我起初唔知道，佢送個 sample 俾我，哦，漏咗唔記得講 sample 添，厚嘅產品。呢、個嘅 sample 咧，我就話，哦，你有呢個牌子啊，有冇佢嘅誒 CC cream 啊，BB cream，有冇佢嘅 BB cream 啊？跟住點知咧，就佢有咯。 就誒嗰、個 BB cream 咧就係八十九點四三，然後面膜啦就係一百二十九點三，有三盒咯。呢一度係張單，總共咧就買咗六十六點九三，最貴咧就係呢一個九點一二，真係唔係太記得呢一個係啲乜嘢。然後第二季咧就呢個係辣面嚟嘅。誒係八點九九，然後第三咧就有兩個嘅，就係、呢個嘅誒、紫菜湯 係六點九九，而另外咧我都有呢個嘅誒頭先麵包嗰個單啦，就買咗兩個麵包就係五點五。依家煮緊麵食。 呢個辛辣麵，誒同埋我中意咧誒辛辣麵嘅啊呢一啲包裝，即係真係去煮多啲咯，多過佢哋嗰啲杯麵裝咯。誒、其實杯麵裝咧嗰啲嘅誒麵質咧係彈牙啲嘅，但係有啲似公仔麵嘅感覺咯。反而呢一啲咧就冇咁似公仔麵，因為我其實唔係太中意公仔麵嗰一隻感覺㗎，好奇怪地。然後就係呢個餃子， 係呢一個細細嘅雲吞。誒、就而家煲緊水啦，等佢誒、其實呢個要落㗎啦。其實誒、未水滾之前咧，我已經抌定啲餃子落去㗎啦。跟住但係就麵就水滾之後先再擺落去煮。依家等水滾同埋擺咗落去餃子落去嘅同時咧，我就咧叮翻熱呢一啲嘅紫菜湯啦。 誒、就應該唔會飲晒佢㗎啦，因為都比較滿啦，所以可能去到呢度左右係咯，超期待飲呢個湯。啱啱水滾啦，就落咗個麵啦，唔好意思啲蒸氣，同埋誒落咗啲粉啦，而家煮三分鐘，啱啱完成。我呢就冇菜啦，其實平時都會落下幾條菜落去嘅。 跟住啲餃子都大粒咗咯，依家。然後呢個紫菜湯呢，其實頭先呢，我就誒喺即係整煮麵嘅時候呢，我已經飲咗幾啖啦，好正宗咯，超好味咯。同埋其實紫菜湯呢係養顏嘅，即係好似平時喺誒、呃、韓國嗰啲誒餐廳會飲到嗰啲前菜嘅時候，咪有啲紫菜湯啊嗰啲咁樣嘅，係一模一樣噶咯。 誒、呃、非常之推介呢一個湯，我都會回購嘅。如果我再翻去嗰個超級市場，同埋呢條片係 Simon Market sponsor 我嘅，多謝晒。如果你中意呢條片嘅話咧，就記住 like 呢個嘅 video，subscribe 到我嘅 channel，follow 我嘅 Instagram、Snapchat 同埋 Facebook，咁好啦，拜拜。